đầu ngày cha hồ nó lần đều trở về nơi đạo tràng chùa Trí Đức để tham dự khóa tu cuối năm 2019. Lời nói đầu tiên cho phép con cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của thầy và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời chào trân kính nhất. À, con nhìn lại thì có một số quý Phật tử hôm qua con đã gặp ở tại à, chùa Phước Quang Ờ, hôm qua cũng gặp quý phật tử ở tại à, chùa trường an rồi cũng gặp quý phật tử đi các đạo tràng thì được biết quý phật tử ở cái tuổi xế chiều à, phát tâm tu học phật pháp đây là một điều vô cùng cao quý vậy thì trong ngày lễ tổng kết tất niên tại đạo tràng chùa trí đức hôm nay xin cho con được mạng phép mượn chủ đề niềm vui của tuổi xế chiều làm món quà phật pháp quý vị tại sao con lại à, chọn chủ đề niềm vui của tuổi xế chiều nhìn lại các vị tuổi xế chiều không ạ à? à, số mà trung niên thì à, cũng có mà ít cao niên thì nhiều phải không quý vị với cái tuổi này mà quý phật tử ý thức giác ngộ sinh tử là việc lớn cơn vô thường mau chóng đã gác bỏ hết mọi thế duyên để đi đến các đạo tràng tham dự khóa tu như thế này đó là điều rất tốt và xin chúc mừng cho quý vị có được sức khỏe tốt để tham dự trong các đạo tràng trong các khóa tu a di đà phật thưa quý phật tử đối với tất cả chúng ta khi sanh ra giữa cuộc đời này đều phải chấp nhận một cái quy luật của đời người đó là sinh lão bệnh và tử sinh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời dòng thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua hết xuân sang hạ rồi thu tạ đông tàn một năm đã sắp kết thúc rồi quý vị nhưng nếu một năm phân định ra làm bốn mùa xuân hạ thu đông thì đời người của chúng ta cũng trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông vậy thì thời điểm mùa xuân của kiếp người đó là thời điểm nào vậy đó là thời điểm thanh xuân cái tuổi thanh xuân dạt dào ước mơ và hy vọng như ánh mắt của bình minh trở dậy là độ nào trong trẻo tuổi ngây thơ không lo âu không phiền lụy bao giờ đời đẹp quá ta vui đùa chẳng chán nhưng quý vị ơi 30 tuổi trở về trước ta gọi là cái tuổi thanh xuân của kiếp người không mấy chốc qua 30 tuổi là chúng ta lại bước qua mùa hạ của kiếp người rồi quý vị mùa hạ của kiếp người đó là giai đoạn mà thân của chúng ta đây mỗi ngày nó lại lão quá từ từ cứ từ từ ngày lại qua ngày đó rồi chúng ta lại già đi rồi bệnh tật phát hiện trên thân khi mà già bệnh thì chúng ta nói là bước qua mùa hạ và mùa thu của kiếp người mà đến lúc tuổi xế chiều bệnh tật trên thân nhiều là quý vị nên biết chuẩn bị đón mùa đông trở lại giai đoạn mùa đông của kiếp người là giai đoạn nào vậy quý vị đó là lúc mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời đi một mình cô đơn trống lạnh lắm cái lạnh của mùa đông chúng ta ví như là cái lạnh lẽo của người khi rời bỏ cái thế giới ta bà này ra đi nhắm mắt xuôi tay một mình thôi quý vị ơi muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo hết à rồi mình đi với ai đây mang nghiệp mà đã đi chỉ mang cái nghiệp mà mình tạo tác hiện đời nó là người bạn đồng hành là gia tài mà ta mang theo trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ còn nhà nhà cao cửa rộng niệm ấm chăn êm kẻ hầu người hạ tiền muôn bạc bể cũng bỏ ráo lại cho nên trong bài phổ thuyết sách thân khóa hư lục của vua Trần Thái Tông Nhà vua có viết như sau Tường hoa nhà rộng mà làm chi Ngọc đụng vàng kho rồi cũng phải bỏ Thiết thuận vợ trinh cũng trở thành đau thương đứt ruột Anh nhường em kính vội nên ly biệt suốt đời Dạ đài mù tối luống nghe gió bất vi vu Tuyền hộ then cài Chỉ thấy mây sầu ảm đạm khi tử thần đến dù cho vợ chồng có thương yêu cách mấy cũng phải chia tay mà thôi mỗi người một ngã không ai đi chung đường với chúng ta đâu quý vị thậm chí cha mẹ với con cái cũng không thể nào đi chung với nhau không thể ai chết thế cho ai được và cũng không ai đi theo ai được vì mỗi người mang một cái nghiệp riêng mà ra đi cho nên hôm nay quý phật tử trong lúc cái tuổi xế chiều chúng ta tìm cái niềm vui đó là gì người lúc tuổi về già đó quý vị nếu mà không có cơ duyên để học hỏi chánh pháp thực hành theo chánh pháp hay nói một cách khác tức là không có duyên gần gũi được tam bảo để tu học phật pháp thì dễ dàng sinh ra các thứ phiền não mà ở đời người ta nói rằng già sanh tật có đúng vậy không quý vị vì sao mà già mình sanh tật vậy bởi vì trong lúc tuổi già bệnh tật phát hiện trên thân ăn không có ngon ngủ không có yên giấc nay ốm mai đau các căn nó suy hoại rồi cái nó biến đổi nó làm cho mình thân bất an từ cái chỗ thân bất an mà chúng ta không làm chủ phần tâm lý của mình đó quý vị rồi đối duyên xuất cảnh ở bên ngoài đến lúc tuổi già chúng ta không có làm ra tiền con cháu nó đối xử với mình tốt thì không nói gì mà nó, con cháu nó bỏ bê nó không quan tâm và nó có khi nó buông ra những cái lời nói mà thiếu cái phần làm chủ rồi xúc não làm cho mình buồn phiền hay trách mắt vì vậy cái tuổi xế chiều á muốn có được niềm vui thì kính khuyên quý vị thường xuyên đi đến đạo tràng để nghe học chánh pháp tham dự khóa tu về nhà còn bao nhiêu thời gian đó dồn tâm dồn trí của mình lo niệm phật để có hành trang tư lương trở về nếu không cái tuổi xế chiều này sẽ rất nhiều phiền não và con nêu lên những điều mà có thể nói khổ trong lúc tuổi xế chiều cái khổ của người già đó là gì quý vị biết không đầu tiên là khổ về thân trải qua thời gian năm tháng thân của chúng ta nó cũng mòn mỏi theo thời gian đó và các căn nó suy hoại giống như cái cổ xe mà mình sử dụng nhiều năm nhiều tháng rồi cái nó hư từ từ nó rơ hết rồi ngồi chứ nó đau bên này nó nhức bên kia chúng ta hãy nghe bài thơ diễn tả cái khổ của người già của nhà thơ Nguyễn Khuyến như sau Mái tóc chòm đen chòm lấm đốm Hàm răng chiếc rụng chiếc lung lai Lèm nhèm bốn mắt tranh màu tỏ Khập khển ba chân dở tỉnh sai Người đến lúc tuổi về già rồi thì mái tóc chòm đen chòm lấm đốm Con nhìn xuống các cụ ở đây Không phải lấm đốm mà đầu bạc trắng như tuyết luôn Hàm răng thì chiếc rụng chiếc lung lai người lớn tuổi về già rồi không phải rụng một cái hai cái không phải lung lai mà nó hăng rớt luôn tức là hết không còn cái răng nào như như quý cô nhìn ra ngồi ngồi cười miệng mấm sởm luôn thấy thương lắm ăn đâu có biết ngon gì đâu đi đến chùa thì à, chỉ trang phần miếng nước canh vô hấp thôi nhai được gì đâu quý vị ăn biết ngon rồi lèm nhèm bánh bốn mắt tranh mờ tỏ con người đến lúc tuổi về già nghe quý vị bốn con mắt đó tại sao vậy thêm cặp kiến nữa đeo vào nhưng đâu phải nó lúc nào nó cũng sáng tỏ đâu quý vị lúc mờ lúc tỏ rồi khập khẩn ba chân dở tỉnh say cái tuổi xế chiều đó trở thành một một sinh vật ba cái chân luôn tại sao vậy hai cái chân đi đâu có dẫn đâu phải thêm cái cây gậy làm cái chân để chống nữa ba cái chân mà đâu phải đi vững đâu đi còn khập khẩn té tới ngã lui phải không quý vị đó là cái khổ về thân của người về già rồi các các căn nó suy hoại dần như vậy rồi cái bệnh tật nó phát hiện trên thân từ 50 tuổi trở lên là quý vị thấy phát hiện bệnh tật rồi đó nha không ai không có bệnh ngồi ở đây con bảo đảm là người nào cũng có căn bệnh hết phải không quý vị người nào cũng có bệnh người lên huyết áp người đau lưng người đau khớp người à, người thì đau tim người đau bao tử đau cái này đau cái nọ nói chung là ngũ tạng lục phủ của chúng ta nó hoại từ từ rồi nó sắp rã rồi quý vị ơi cái xe này nó rơ hết rồi đó cái tuổi xế chiều về thân của chúng ta là như vậy mà nếu mà quý phật tử đây không có cái phương pháp tu tập để an tâm thì dễ dàng với cái thân về già bệnh tật nhiều này rồi đi đứng khó khăn phải nhờ người dìu đỡ đó chúng ta dễ sanh ra phiền não lắm quý vị quạo cao có bực bội ngày xưa mình còn trẻ đó sinh sinh khí của mình nhiều cái năng động lắm đi tới đi lui lắc sách làm tối ngày đi chỗ này đi chỗ nọ không có ngồi yên bây giờ đến lúc tuổi già rồi đi đứng đâu có nổi đâu mà đi đứng không nổi phải nhờ người này người kia dìu đỡ mình tiền quá đi cho nên thôi ngồi chỗ luôn tối ngày ngồi ở nhà một mình như vậy buồn lắm quý vị ơi rồi thêm cái gì nữa về mặt tâm lý á, thì mặc cảm tự ái ngày xưa mình tuổi còn trẻ sức khỏe còn đầy đủ mình là con sống ra tiền để nuôi bản thân giúp đỡ gia đình phục vụ cho tất cả mọi người chung quanh nhưng mà bây giờ tuổi già rồi đâu làm gì ra tiền sống nhờ con sống nhờ cháu cái mặt cảm tự ái ừ, chỉ cần á, có một hành động một lời nói nào đó nói bóng nói gió nào mình cũng nghĩ là nói mình cho nên phiền não hoài chứ gì có đúng vậy không quý phật tử tại vì cái mặt cảm tôi già rồi tôi không có làm gì ra tiền cho nên quý cô quý cậu coi tôi không ra gì ngày xưa tôi làm chủ gia đình này tôi có quyền giờ tôi đâu có nói ai nghe đâu mặc cảm dữ lắm nha tự ái mà hờn mát nữa nhưng nếu lúc tuổi về già mà quý vị cứ ngồi đó mặc cảm hờn mát tự ái như vậy thì tối ngày quý vị sẽ sống trong nỗi khổ niềm đau sự bất hạnh không bao giờ có được niềm vui đâu quý vị ơi mà tuổi về già quý vị phải tự hào rằng cái tuổi này là cái tuổi nhiều kinh nghiệm ở đời chưa chắc gì bà ai nha tại vì quý cô quý cậu tuy rằng tuổi trẻ tài năng giỏi vắn có thể làm ra tiền bạc để phục vụ cho gia đình nhưng mà chưa chắc gì cái kinh nghiệm ở đời quý cô quý cậu bằng những ông già bà già này đâu đừng có khinh thường và quý vị nghĩ coi nếu một khu vườn trồng hoa đâu phải chỉ đơn điệu có một loại hoa lan là nó đẹp hay là hoa hồng là nó đẹp mà mỗi một loài hoa nó đều phô trương để biểu diễn biểu hiện cái hương sắc của nó ban tặng cho cuộc đời khác nhau một khu vườn hoa các loài hoa đây nó đều có những cái nét, nét đặc trưng riêng của nó không thể nói đơn điệu hoa hồng là đẹp mà cũng không thể nói hoa lan hoa cúc là đẹp mà mỗi một loài hoa có một nét đẹp khác nhau phải không quý vị già thì già chứ nhưng mà già cũng đóng góp cho gia đình cho xã hội phương cách khác nhau và để nói lên cái giá trị kinh nghiệm của người tuổi xế chiều Con xin mạng phép kể cho quý vị nghe một câu chuyện Ngày xưa Nơi một đất nước nọ Có một vị vua Ông vua này tuổi trẻ mới lên ngôi Ông ta quan niệm như sau Người già là cái người mà không có làm được việc gì để giúp đỡ cho gia đình để phục vụ cho xã hội mà xã hội có quá nhiều người già như vậy phải cấp dưỡng nè phải có tiền trợ cấp cho những người già phải lo lắng cho những người già mà những người già là vô tích sự cho nên ông vua ông mới ban truyền ra một cái lệnh đó là nhà nào có cha mẹ già từ 70 tuổi trở lên một là đem vào rừng cho cọp cho thú nó ăn thịt hai là phải chôn sống đi nếu nhà nào còn giấu những người già ở đâu là những người vô tích sự là là gánh nặng cho gia đình và xã hội thì ai mà giấu cha mẹ già thì xem như gia đình đó bị tru di giết sạch hết mà khi mệnh lệnh truyền của ông vua đưa ra như vậy một mệnh lệnh ác nghiệt nhà nào cũng có cha mẹ già thì họ vì sợ liên lụy đến gia đình của họ cho nên một số người đã nhẫn tâm đưa cha mẹ mình vào rừng bỏ ở trong đó rồi có nhiều người thì không nỡ đành lòng không biết làm sao phải đuổi xô cha mẹ mình ra khỏi nhà không dám chứa nhưng có một vị quan đại thần trẻ tuổi nọ mẹ ông mất sớm ông ở với cha ông cha ông với cảnh gà trống nuôi con nuôi cho ông khôn lớn trưởng hà thành sau đó ông thi đậu làm quan ông không thể nào vâng mệnh lệnh truyền của nhà vua để giết cha mình hoặc là bỏ cha mình vào rừng cho cọp thú ăn thịt được cho nên ông mới lén cãi lại mệnh lệnh của nhà vua bằng cách đào hang giấu cha mình ở dưới hang ngày nào ông quan này cũng đem phẩm vật ba bữa ăn hầu hạ sớm thăm tối giếng đắp lạnh quạt nồng nuôi dưỡng cha già ở dưới hang một hôm có một vị thiên thần xuất hiện và vị thiên thần này mới báo cho nhà vua biết ba ngày sau ta sẽ vào trong hoàng cung và cho nhà vua triệu tập tất cả thần dân trong họ những người có tài năng có hiểu biết trong đất nước này phải trả lời ba câu hỏi của thiên thần nếu trả lời được ba câu hỏi của thiên thần thì thiên thần sẽ ủng hộ cho đất nước này mưa hòa gió thuận người dân sống một đời sống an cư lạc nghiệp nhưng nếu không trả lời hoàn thành ba câu hỏi của thiên thần xem như đất nước này bị thiêu hủy thành tro bụi hết khi thiên thần xuất hiện và báo cho nhà vua hay tin đó nhà vua ngày đêm lo lắng và triệu tập tất cả văn võ bá quan những nhân tài trong đất nước lại để ngài mà thiên thần xuất hiện đưa ra ba câu hỏi thì có người trả lời được ngài chờ đợi đó đã đến lúc đó trước mặt nhà vua và tất cả hàng nhân sĩ trong nước thiên thần mới hỏi câu hỏi thứ nhất đưa ra hai con rắn và hỏi rằng trong hai con rắn này con nào là rắn đực con nào là rắn cái không ai dám chỉ đại chỉ cần trả lời sai là xem như thiên thần quỷ diệt đất nước đó vận mệnh của đất nước này nằm trong tay của những ai trả lời câu hỏi do vậy không ai dám đường đột chỉ đại cái con rắn nào là đực hoặc là chỉ và nó con rắn nào là cái họ nhìn nhau ngơ ngác vì không thể nào biết được đâu là rắn đực đâu là rắn cái đang phân dân như vậy thì vị quan trẻ tuổi nhớ lại cha mình ông ta mới lén chạy về nhà chui xuống hang và nói rằng cha ơi chết rồi làm sao để biết được con nào là rắn đực con nào là rắn cái ông cha kinh nghiệm ở đời nhiều năm ông ta mới mỉm cười nói dễ tợt à con ơi không có khó với con này không có khó đâu nha con nghe lời cha cắt một miếng lụa mịn đó rồi con đặt hai con rắn đó lên con nào mà nằm im đó là con rắn cái con nào mà nó cửa quậy liên tục mà nó nằm hỏng yên đó là rắn được ông cha ông chỉ dạy như vậy đó thì vị quan trẻ tuổi này mới cắt một miếng lụa mịn đem đến và đặt hai con rắn lên quả nhiên đúng như lời ông cha đã nói một con nằm im và một con nằm cựa quậy liên tục ông ta mới chỉ cái con rắn nằm im nói con này là rắn cái nè con kia là rắn đực thiên thần mỉm cười và bảo rằng cho một tràng phó tay đi quý vị bởi vì chính xác rồi mọi người vỗ tay hoan nghênh vì đã hoàn thành câu trả lời thứ nhất tốt rồi đó nha còn hai con nữa câu hỏi thứ hai thiên thần mới dẫn ra hai con ngựa mà hai con ngựa này hình dáng của nó cũng giống nhau trọng lượng của nó cũng giống nhau giống như một cặp song sinh nhưng thiên thần cho biết rằng trong hai con ngựa này một con ngựa mẹ và một con ngựa con con nào là ngựa mẹ và con nào là ngựa con vậy không ai dám chỉ đại hết nha lần thứ hai vị quan trẻ tuổi chạy về nhà xuống hang và nói cha ơi làm sao để biết được đâu là ngựa mẹ đâu là ngựa con ông cha nói có cái gì khó con nghe lời cha con cắt một nắm cỏ non đem đến trước mặt hai con ngựa này nếu mà con ngựa nào mà nó háo ăn nó dành ăn đó là ngựa con con ngựa nào mà nó nhường nó nhịn đó là ngựa mẹ bởi vì cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng dành phần ngon ngọt cho con có đúng vậy không quý vị vị quan trẻ tuổi mới cắt một nắm cỏ non đem đến trước mặt của hai con ngựa quả nhiên một con háo ăn dành ăn và một con kia thì nó nhường nó nhìn nhìn thấy cảnh đó cái vị quan trẻ tuổi nói cái con ngựa mà háo ăn dành ăn là ngựa con còn con ngựa kia là ngựa mẹ thiên thần mỉm cười và bảo rằng chính xác quá rồi cho một tràng phó tay nữa còn câu trả lời con còn câu hỏi cuối cùng dành câu trả lời này lại quyết định vận mệnh của đất nước đó nhưng câu trả lời này thiên thần cho biết đó là một câu hỏi về trí tuệ thiên thần hỏi như sau một vốc nước ở trong tay và nước ở trong biển biển cả mênh mông bao la thì cái nào là nhiều cái nào là ít câu này ai cũng trả lời được phải không quý vị một vốc nước ở trong tay thì nó ít nước ở trong biển cả mới là nhiều nhưng mà nếu mình trả lời như vậy thì có gì gọi là trí tuệ trí tuệ ở chỗ nào và bây giờ mình trả lời rằng một vốc nước trong tay nhiều nước ở trong biển cả là ít lý giải bằng cách nào đây không có cách để lý giải suy nghĩ hoài mà không tìm ra đáp án vị quan trẻ tuổi lần thứ ba chạy về nhà chui xuống hang và nói rằng cha ơi một vốc nước ở trong tay và nước trong biển cả mênh mông bao la thì cái nào nhiều cái nào ít ông cha cười và ông cha nói này con ai cũng biết rằng một vốc nước trong tay ít so với biển cả bao la kia nhưng nếu mà con trả lời rằng nếu đem một vốc nước ở trong tay cung kính dâng lên cúng dường cho Phật và tăng thì cái phước đó nhiều hơn là biển cả đó nghe xong rồi vị quan đại thần này quan hỷ quá vào trong cung và đã trả lời câu hỏi do cha mình chỉ dạy đó một vót nước trong tay tuy ít nhưng mà đem đến cung kính cúng dường cho Phật và tăng thì cái phước đó nhiều hơn biển cả nghe xong rồi thiên thần gật đầu quan hỷ và nói rằng đất nước này có nhân tài ta làm đúng như lời hứa sẽ ủng hộ gia trì cho đất nước này mưa hòa gió thuận người dân sống một đời sống an cư lạc nghiệp thái bình nói xong thiên thần biến mất ông vua quay lại ông mới hỏi vị quan đại thần trẻ tuổi khanh cho trẫm biết đi khanh tốt nghiệp ở trường nào mà khanh có kiến thức giỏi như vậy hôm nay khanh một mình khanh đã trả lời được ba câu hỏi của thiên thần giải đáp được như vậy để đất nước này được bình an cũng nhờ do khâm khâm cho trẫm biết khâm tốt nghiệp ở trường nào trẫm sẽ đem tiền trong quốc khố ra để xây dựng để phát triển cái ngôi trường đó vì ngôi trường đó đã sản sinh ra nhân tài cho đất nước vị quan trẻ tuổi này quỳ xuống và thưa rằng muôn tâu bệ hạ ba câu hỏi mà hôm nay thiên thần đưa ra và ba câu trả lời mà thần lấy đó làm đáp án không phải học từ nơi trường lớp đâu bệ hạ à mà đó là học từ nơi kinh nghiệm lời chỉ dạy của cha già hạ thần đâu có nở lòng nào mà giết cha mình trong lúc tuổi xế chiều cha của hạ thần đã một nắng hai xương nuôi con khôn lớn trưởng thành giờ phút này bệ hạ ra một mệnh lệnh truyền là giết sạch hết ngược những người già nếu mà ai còn giấu những người già ở trong nhà sẽ bị tru di giết sạch cả nhà do vậy hạ thần đã lén lúc đào hang giấu cha mình ở dưới hang và hôm nay ba câu trả lời đó từ nơi kinh nghiệm chỉ dạy của cha già Nghe xong rồi cái ông vua ông mới nói trẫm đã sai, trẫm đã sai rồi Trẫm cho rằng người già là cái người vô tích sự Là người ăn không ngồi rồi mà còn báo đời ai ngờ đâu người già là người nhiều kinh nghiệm nhất ở đời đó các vị từ đó mà ông vua ổng bãi bỏ cái lệnh truyền đó và ngược lại ông tuyên bố một câu ra mệnh lệnh rằng từ nay về sau nhà nào có cha mẹ già mà con cháu không hiếu dưỡng chu đáo đối với cha mẹ già của mình sẽ bị chém đầu nghe quý vị và từ nơi câu chuyện đó con xin tạm mượn một cái lời để à, tóm tắt và gửi gắm cho quý vị ngày xưa xưa thật là xưa có nước khí lão chẳng chừa một ai khí là bỏ lão là già cái nước này gọi là khí lão bởi vì nhà vua ra mệnh lệnh truyền giết sạch hết những người già bỏ hết những người già vì cho rằng người già vô tích sự ăn không ngồi rồi báo đời Ngày xưa sư thật là xưa có nước khí lão chẳng chừa một ai Người hung ác dạ đắng cay Đức vua truyền lệnh giết ngay người già Nếu ai còn giấu chẳng tha Nhưng có người con hiếu dạ cao sâu Một lòng đền đáp nghĩa ân sâu Bỗng một hôm nước khí lão thiên thần xuất hiện Hỏi đâu đâu Vô quan phải lắc đầu triều đình mãi lo âu người kia chợt nhớ cha già ở hang bèn thưa hỏi rõ ràng đất nước được bình an một đứa con chí hiếu một nước được huy hoàng cho hay giữa trần gian nếu thiếu mẹ cha thiếu lối đàn đó quý vị ai mà có cha mẹ già nên nhớ cha mẹ là tàn cây là bóng mát che chở cho mình là người có nhiều kinh nghiệm là người lãnh đạo về mặt tinh thần cho chúng ta đó quý vị ơi cha mẹ già kinh nghiệm nhiều lắm là tàn cây là mỏng mát là cột trụ của gia đình đừng xem cha mẹ già là ăn không ngồi rồi vô tích sự báo đời nghe quý vị người tuổi về già kinh nghiệm nhiều dữ lắm không đóng góp về mặt sức lực cho gia đình nhưng mà đóng góp về kinh nghiệm ở đời quý vị ơi nhiều năm ở đời rồi kinh nghiệm nhiều lắm cho nên người ta nói có câu rằng gừng càng già càng cay người mà ở lâu ở đời đó kinh nghiệm càng nhiều quý vị vậy thì trong lúc tuổi về già quý vị phật tử cũng đừng mặc cảm là tôi cái tuổi xế chiều tôi không có làm gì ra tiền ấy mọi người khinh dễ tôi không dám khinh dễ được tôi đâu nha bởi vì tôi không đóng góp về mặt tiền bạc sức lực nhưng mà tôi đóng góp về mặt kinh nghiệm ở đời đó rồi người tuổi về già với cái tuổi xế chiều này quý vị về mặt tâm lý còn sợ cái gì nữa sợ bệnh có không quý vị sợ bệnh sợ chết nhưng mà dù cho quý vị có sợ tránh được điều này không mỗi một ngày qua là mình già đi quý vị ơi và đi lần đến cái chết ai mà không chấp nhận mình già cái người đó là tự lừa dối chính mình và để cho người khác lừa mình đó thí dụ nha ở thế gian con nói thật ai cũng sợ già hết mà không dám nhìn nhận cái sự thật này mỗi một ngày qua ta già đi vậy mà ta không không chấp nhận sự thật gặp nhau cái nói lâu ngày gặp chị cái thấy chị mỗi ngày một trẻ ra cái cười khoái mà nó nói lâu ngày gặp chị sao thấy bữa nay răng rụng hết trơn rồi đầu bạc trắng hết trơn rồi già rồi cái là chù ụ rồi nha có vị phật tử đi đến chùa cũng lâu lâu rồi cổ vắng mặt không có đến chùa khi cổ đi đến chùa cái con mới hỏi cô ơi lâu quá không gặp cô mình lại thấy cái đầu bạc trắng hết trơn rồi năm nay cô bao nhiêu tuổi mà thấy cằn cỗi rồi đó cô ơi cái vừa nghe nói như vậy là cổ sụ mặt xuống 80 tuổi rồi cho nên cô mới chê tôi già đó vậy là cổ giận đó quý vị từ đó con kinh nghiệm gặp người ta không có nói người ta bao nhiêu tuổi đừng nói người ta già ta giận à ta thích không chấp nhận mình già mà có ai trẻ mãi không già đâu quý vị ngày hôm nay chúng ta già hơn ngày hôm qua buổi chiều là chúng ta già hơn buổi sáng mỗi một cái tích tắc mỗi một cái thời gian ngắn ngủi thôi Vậy mà chúng ta có biết chăng các tế bào trong thân của chúng ta nó hoại diệt luôn Và nó sinh trưởng luôn Chính vì sự sinh trưởng và hoại diệt của các tế bào nó đã thay đổi liên tục Khiến cho chúng ta già trong từng giờ, từng phút, từng giây đó quý vị Và đi lần đến cái chết Hãy chấp nhận sự thật này Đừng sợ già Có sợ trốn cũng không khỏi Mà cũng đừng sợ chết bởi vì có ai thoát qua khỏi con đường này đâu dù cho quý vị có sợ cũng trốn không khỏi tránh không thoát phải không quý vị tử thần đến chúng ta trốn tránh đường nào cho khỏi dù cho bay vút lưng trời dù cho đáy biển trốn thời được đâu dù cho nấp dưới hang sâu cũng không nơi nào chúng ta tránh được tử thần đâu nghe quý vị khi tử thần đến rồi thì chúng ta không thể chờ đợi hẹn một giây một phút một giờ lúc đó phải ra đi liền và cái chết là chặng đường cuối cùng của một đời người mà không ai có thể thoát qua khỏi không chết trẻ thì chết già không chết bây giờ mai mốt cũng chết quý vị phải chấp nhận sự thật này đó là quy luật của một đời người mình nếu mà mình không chấp nhận mình sợ sợ cũng trốn tránh không khỏi chính vì nỗi lo âu sợ hãi trong lúc tuổi về già bệnh tật trên thân đó sợ quá rồi sanh bệnh nhiều hơn nữa mà nó làm cho mình bất an nữa quý vị lo sợ bệnh tật lo sợ cái chết đến với mình ăn không ngon ngủ không yên mà hiện tại không có một phút giây nào mình có được sự an lạc của nội tâm cho nên quý phật tử phải can đảm nhìn nhận rõ quy luật của một đời người chúng sinh rồi phải bị già không ai thoát khỏi lúc qua căm tàn chúng sinh bệnh tật đa mang ít ai sống được bình an mạnh lành chúng sinh cái chết sẵn dành không ai thoát khỏi tự sanh đến kỳ chúng sinh rồi phải biệt ly giả từ tất cả ra đi một mình mang theo gánh nghiệp ba sinh theo ta như bóng theo hình chẳng có tha đâu rồi ngoài cái tuổi xế chiều sợ già sợ bệnh sợ chết còn gì nữa sợ cô đơn có không quý vị tụi bay đi đâu mất tiêu rồi giờ này chưa về tao nhận mình tao ngồi tao chờ tao đợi nè tụi bay đi đâu vậy ngồi đó mà chiều tựa cửa mẹ thường hay ngóng sóc buồn thương một bóng hình ai tỉ tê dễ khóc than dài năm căm thao thức trong hoài tin con đó quý vị mà nỗi niềm ngồi trong chờ đợi những đứa con những đứa cháu điền biệt tha phương vì cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền ngồi mà trong mà chờ mà đợi nó quay bước trở về để đoàn tụ gia đình sum họp ăn bữa cơm ngày tết đó quý vị mòn mỏi không quý vị Vậy thì trong lúc tuổi về già Quý Phật tử cũng không ngồi đó Mà ngồi nhớ thương chờ đợi Và cũng không sợ cô đơn nữa Bởi vì tôi có Phật ở trong lòng tôi thường xuyên đi đến đạo tràng thân cận tam bảo có những bậc thiện tri thức những bậc thầy làm những người bạn tốt ở bên cạnh đây nè và giờ nào giây phút nào tôi cũng nam mô a di đà phật có phật ở trong tâm còn sợ cô đơn cái nỗi gì nữa quý vị phải không vậy thì cái niềm vui của cái tuổi xế chiều đó mà con đề cập đến chủ đề ngày hôm nay Đầu tiên là quý vị thường xuyên đi đến đạo tràng để nghe, để học, để tu tập Giống như quý Phật tử đã tham gia trong các đạo tràng ở khóa tu Quý vị đã từng tham gia rồi đó Thì quý vị thấy như thế nào? Vui không quý Phật tử? Đi đến đạo tràng vui không? Vui quá Vào trong đạo tràng rồi tu học Dù cho cái chùa lá đi nữa Dù cho bây giờ quý vị có trải thạch cái thải trải à, mấy cái bao mà ngồi dưới đất đi nữa mà cũng cảm thấy vui phải không tại vì tất cả chúng ta đây đều là những người bạn đồng tu đồng học đồng hạnh đồng chung chí hướng với nhau phải không quý vị rồi tất cả chúng ta được gần gũi chư tăng những bậc thầy lành để hướng dẫn cho mình tu học Phật pháp dù một ngôi chùa nghèo chưa có những cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng cho tinh thần tu học của quý Phật tử nhưng thầy ở đây cũng đã trợ duyên ngồi ở dưới đất cũng đã trợ duyên cho quý Phật tử đến với đạo tràng tham dự khóa tu cũng như ủng hộ cho quý vị nào là ăn buổi sáng ăn buổi trưa chút về cũng còn có một chút quà để tặng cho mình nữa để khích lệ tinh thần của mình ủng hộ đủ mọi mặt để cho mình có được cơ duyên gần gũi tam bảo nghe học chánh pháp mà chính vì cái cơ duyên gần gũi tam bảo nghe học chánh pháp đó đã giúp cho chúng ta có được một đời sống an lạc có được niềm vui trong tuổi xế chiều đó quý vị ơi có các vị Phật tử nói à, sư cô biết hôm con đi à, tu một tháng 30 ngày con đi sạch hết 30 ngày luôn không có ngày nào ăn cơm nhà ăn cơm chùa không à con tuy là nói tại gia cư sĩ nhưng nhưng mà con chỉ tối về nhà ngủ một chút sáng đi nữa rồi ở nhà không có được bao nhiêu hết á tết mới dẹp dọn nhạn lần còn á mỗi ngày là đi tới chùa tối về còn tụng thời kinh rồi leo lên giường ngủ luôn khỏi quét nhà có người nói vậy đúng không quý vị nó tại vì ở nhà không có bao lâu hết trơn á toàn là ở chùa không à tối ngày đi đến đạo tràng này đạo tràng nọ mà con có sức khỏe đi đến đạo tràng tu thì khỏe lắm mà về tới nhà là bắt đầu nó muốn đau nó muốn bệnh rồi ở đây quý phật tử có những trường hợp vậy không đi đến đạo tràng tu thôi ở nhà muốn đau muốn bệnh rồi mà chúng ta bước đến đạo tràng tu học chúng ta thấy vui cái niềm vui nó khác với người thế tục người ta vui trong tiệc tùng chén rượu chén trà rồi ngồi đó tán dốc ban đầu á mở màn ra thì toàn là chuyện vui vẻ nói qua nói lại đầu tiên là nói chuyện ruộng đồng thấy không quý vị chuyện à, ruộng đất của mình lúa như thế nào rồi hết nói chuyện đó rồi cái qua đề tài khác nói chuyện thời sự hết nói chuyện thời sự thì bắt đầu nói chuyện ông này bà kia thụy phi rồi cái chút xíu nữa là lời qua tiếng lại lớn tiếng nghe lời qua tiếng lại hồi đập bàn đập ghế rồi đập luôn hai người đập nhau luôn thường là vậy đó quý vị còn chúng ta không tìm niềm vui nơi đó không tìm niềm vui nơi chén tạc chén thù cũng như không tìm niềm vui của trần tục vui khi à, ăn ngon nè mặt đẹp nè nhà cao cửa rộng đi chơi đi du lịch mà chúng ta tìm vui khi đi đánh đạo tràng được nghe những lời dạy của đức thế tôn được nghe học phật pháp không có gì vui bằng hết quý phật tử con không biết quý phật tử có cảm nhận được niềm vui khi chúng ta nghe pháp hay không có không quý vị có đó hồi lúc con còn nhỏ mới có 11 tuổi hả con trông cho đến mùa hè nghỉ học mà đến mùa hè rồi thì bạn bè đi về quê chơi nè rồi à, đi cắm trại đi theo cha mẹ đi du lịch nhưng mà đối với bản thân con lúc mà 11 tuổi là con mong cho đến mùa hè để chi quý vị biết không đi đến đạo tràng an cư kiết hạ cái mùa an cư kiết hạ của chư tăng chư ni là con đi đến đạo tràng đó là nghe pháp suốt luôn tại vì đây là cái thời điểm mùa an cư mà chư tăng chư ni thúc liệm thân tâm trao dồi tâm vô lậu học ngày nào cũng có giảng pháp hết còn à, cái ngày ngày chủ nhật á nếu mà không phải là mùa an cư thì chủ nhật thì các đạo tràng mới mở mở để mà giảng pháp còn ngày mà mùa ăn cư á, thì 3 tháng xuyên suốt ngày thường cũng có giảng pháp cho nên nhà con ở bên cầu chữ y quận 8 nha con đạp chiếc xe đạp cọc cạch con qua tới quận à, gò vấp trục tịnh xá trung tâm con nghe pháp mà quý phật tử biết không khi đi đến đó gửi xe ở bên ngoài vào trong giảng đường rồi thì cái ừ. vị giảng sư mới mời quý phật tử đồng đứng dậy niệm phật cầu gia hộ là hai con mắt của mình nó nhíp lại vậy nè nó dính cứng luôn vậy đó mà trong tâm của mình nó mơ mơ màng màng mơ mơ màng màng cái đầu không biết làm sao mà nó cứ gật gật gật lia lịa luôn vậy đó ở trên thì vị giảng sư nói gì mình không biết cái lỗ tai mình ngồi đó mình nghe mà nghe không có rõ bởi vì trong tâm của mình đã bị hôn trầm nó ngự trị rồi hôn là gì hôn là hôn mê trầm là nó chìm nó nặng nghe không quý vị cái tâm của mình ở trong cái trạng thái nó giống như mê mê mang mang mà nó làm cho mình chìm chìm nặng nặng vậy đó cái mình ngồi đó vậy đó mà con mắt nó nhắm lại gì mà không nghe được gì nghe cũng như là không có rõ được cái gì hết rồi lâu lâu gật đầu một cái lâu lâu gật đầu một cái không biết đắc ý gì mà cứ gật gật đầu hoài rồi gật xong rồi gật hết nổi rồi bắt đầu úp mặt xuống bàn hồi nào không hay luôn đến khi mà con mở mắt ra thì nguyên cái giảng đường người ta về sạch trơn rồi còn có mình ông mặt trên bàn mình ngủ không biết ngủ bao lâu rồi nhìn xuống dưới á tại tại vì mình ngồi vô trong á mình ngồi cũng à, bày đặt con nít nhưng mà bày đặt nha cũng bước vô là ngồi kiếp già đàng hoàng nha cho nên khi mà mở mắt ra trong giảng đường còn mình mình nhịn dưới đôi dép đâu mất tiêu nữa chứ mà bị hoài như vậy đạp xe đạp xa xôi như thế mà giàu nghe pháp nghe không được quý vị nó làm chướng ngại mình cái nghiệp nó làm chướng ngại mình nó cứ hung trầm hoài cái con thành tâm sám hối một tháng trời cái hết cái chứng bệnh hôn trầm mà hết chứng bệnh hôn trầm thì nó qua cái vọng tưởng quý vị ngồi đó nghe quý thầy giảng dạy cái gì đó mình trực tiếp mình nhìn vô mặt như nè nhìn kỹ vậy nè để chú ý lắng nghe nhưng mà trong tâm của mình á, vọng tưởng nó khởi lên nó dẫn mình đi rất là xa cái thân ở đó mà cái tâm không có ở đó nó đi rất xa thí dụ thân mình ở ngay trong giảng đường nhưng mà cái tâm của mình nó đi về nhà về nhà rồi cái bắt đầu nó thấy cái này cái nọ cái đó gọi là mở mắt mà lại chim bao đó quý vị mở mắt mà lại chim bao là bởi vì vọng tưởng quá nhiều đi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 hoặc là nghe pháp hoặc là niệm phật mà bị chướng ngại bởi hôn trầm bị chướng ngại bởi vọng tưởng bị chướng ngại ở ngay hoàn cảnh hoàn cảnh ở bên ngoài nó làm chướng ngại mình thì quý phật tử biết đó là cái nghiệp nó làm chướng ngại mình rồi phải thành tâm sám hối và khắc phục quý vị dù chướng ngại cách mấy đi nữa giờ đó mình không niệm phật được chút xíu phải bắt nó niệm phật bù lại chứ không có làm không có dễ dàng cho nó bỏ qua nghe quý vị thí dụ nha đến giờ mình niệm phật cái nó có chuyện này chuyện nọ chuyện kia mình phải làm gấp rút phải làm làm cái đó rồi nói thôi bây giờ qua cái giờ tụng kinh niệm phật rồi thôi nghỉ ngày đi ngày sau mình niệm phật bù nó hay dung dưỡng nó bằng cách là diện lý do này diện lý do nọ để cho qua buổi nha quý phật tử phải trấn tĩnh lấy mình cái việc tu học là đem lại lợi ích cho bản thân mình với tinh thần tự giác và tự nguyện chứ không phải ai bắt buộc mình cả vậy thì bây giờ mình phải ý thức giác ngộ rằng sanh tử là việc lớn cơn vô thường mau chóng không có hạn lần hạn lượt không có hẹn ngày giờ năm tháng nào cả mà lúc nào trong tâm của chúng ta cũng có a di đà phật dù rằng với cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền mà quý vị cần phải đối đầu thì cũng phải dụng tâm niệm phật dù rằng bận biểu cách mấy thì quý vị cũng dành quý vị thời gian trong ngày ra để có thời khóa công phu để tịnh tâm mình nhờ tâm chúng ta tịnh thì quý vị mới có được trí sáng mà trí sáng rồi thì quý vị mới sáng soi được cái hành động hiểu biết của chính mình và nó sáng soi cho chúng ta để chủ đạo cho tất cả những hành nghiệp của thân của khẩu của ý trên con đường giải thoát giác ngộ còn nếu không nha quý phật tử ngày này ngày lại qua ngày chúng ta để cho ngày giờ năm tháng trôi qua trong luống uổng mà quý vị nên nhớ thời gian qua đi không bao giờ trở lại quý vị ơi Không ai có thể ôm giữ được bóng thời gian cho tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn Và nhìn lại nơi đạo tràng thì quý Phật tử đa phần là các vị cao niên Tức là với cái tuổi xế chiều Giống như ngọn đèn treo trước gió vậy đó quý vị Không biết gió nghiệp nó đến giờ nào Không khá lâu vô thường nó hỏi đến giờ nào Vô thường sát quỷ niệm niệm bất định Mạng bất khả duyên thời bất khả đại Trong Bài văn cảm sách của Tổ Quy sân Linh Hồn Ngài nhắc nhở sách tấn chúng ta Vô thường quỷ dữ mỗi niệm mỗi niệm chẳng dừng Mạng sống chẳng khá lâu và thời gian chẳng có chờ có đợi quý vị Vậy thì chúng ta đừng hẹn lần, hẹn lượt, đừng chờ, đừng đợi và đừng hẹn Vì vô thường không cho chúng ta chờ đợi hẹn ngày mai đâu Và lại cấp báo, cấp báo một điều khẩn thiết đối với các vị tuổi xế chiều đây là thời gian mà chúng ta lưu trú tạm trú ở cõi ta bà này nó đã sắp hết hạn rồi quý vị hãy mau mau đăng ký nhập cảnh tây phương cực lạc đi quý vị ơi đăng ký chưa quý phật tử đăng ký chưa đăng ký rồi nha mà phật tử nào cũng như là xe đến giờ nào lên giờ đó nha quý vị phật đến giờ nào rước mình cầm tòa sen đến rước mình phóng một đạo hào quang đến tiếp dẫn mình là nắm tay phật đi bay cái dèo liền không có nói là cho con chờ đợi một năm một tháng một ngày một giờ gì nữa hết mà chúng ta phải theo phật ra đi liền vì chúng ta đã nhàm chán cái cảnh ta bà quá nhiều đau khổ này rồi Không có còn cái gì gọi là tham luyến hết quý vị ơi Nhớ nghĩ đến sự vô thường mau chóng và sanh tử là vấn đề lớn nhất của một đời người thì bao nhiêu hơn thua tranh đua được mất phải quấy buông xuống ngay bây giờ nhất là cái tuổi già hay giặt mắt bắt lỗi bắt phải tôi ờ, tức lắm cái đứa con dâu nhà tôi nó không có nghe lời có cô phật tử của đến cô mét vậy nha con dâu nhà tôi nó không có nghe lời cho nên ngày nào tôi cũng bị đứa con dâu nó nó quỷ nó phá tôi hoài à tôi không có yên ổn tu hành bởi vì nó nó muốn làm vừa lòng nó tối ngày nó chăm chích tôi rồi nó còn đi đa đầu trên sấm dưới nó nói xấu tôi nó nói bà má chồng tôi ăn chay niệm phật nhưng mà dưỡng như quỷ vậy cổ giận cô đi đến chùa của mét vậy đó cái con mới nói cô ơi nếu mà cô thương người ta thì người ta thương mình cô mở rộng cõi lòng ra cô đối xử tốt đẹp với mọi người thì người ta sẽ tốt đẹp với mình mà cô tốt cô đối với tất cả mọi người bằng cái tâm khoan dung độ lượng nha thì mình sống an ổn lắm tại vì mở rộng cõi lòng ra thì mình không có chấp quý vị giả lại con khuyên cô một lời đó là con gái ruột của cô chín tháng cơ mang 3 năm bốn mớm cô nuôi con khôn lớn trưởng thành mà đến khi nó nó khôn lớn rồi cô gả cho nó về gia đình bên chồng nó có ở gần gũi để chăm sóc cho cô ngày nào không có nấu một bữa cơm có cho cô ăn không không nghe quý vị mà con gái của người ta người ta nuôi lớn rồi cái gả qua gia đình bên mình làm dâu cho gia đình mình ngày nào nó cũng nấu cơm nó cũng giặt giũ quần áo nó lo cho mình cái ăn cái mặt mỗi ngày mà mình còn bắt lỗi bắt phải trong khi đó chúng ta suy nghĩ lại coi chúng ta có nuôi cái cái người con dâu đó một ngày nào chưa chúng ta có mang nặng đẻ đau cũng như là cho ăn cho bú cho mớm có dưỡng nuôi từ nhỏ tới lớn đâu người ta nuôi mà bây giờ mình nhờ được thì mình xem nó giống như là con ruột của mình và thương hơn con gái của mình thì nó sẽ thương mình thôi mình đối xử tốt với nó nó sẽ đối xử tốt với mình cái cổ trả lời không dám tốt với nó đâu tốt để nó lầm lừng hả cho nên con không có nhịn nó đâu con tu là vô trong đạo tràng tu về tới nhà gặp quỷ cũng phải trừ nó tối ngày nó quậy con hoài con về con bắt lỗi con chính chuyện với nó con đâu có để yên cho nó đâu cậu nói vậy nha con nói nếu mà mẹ con cùng sống chung một nhà giữa mẹ chồng và nàng dâu mà cứ cắn đắng với nhau như vậy hoài và cứ sôi bối môi móc tìm tòi vạch dẻ lỗi lầm nhau chỉ trích nhau như vậy thì làm sao sống yên ổn được đây phải không quý vị mà sống không yên ổn tối ngày mình phiền não là mình đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục đó quý vị ơi sao mình không mở rộng cõi lòng ra yêu thương và tha thứ nó quá dễ dàng mà chỉ yêu thương thương giống như con ruột của mình và tha thứ tất cả lỗi lầm của người khác là quý vị đã có được một đời sống an lành vì bản thân mình còn làm chưa vừa lòng mình thì bắt ai làm vừa lòng mình đây chỉ cần quý vị từ bi hỷ xã giống như lời đức phật đã dạy noi theo gương hạnh của chư phật chư bồ tát sống yêu thương và tha thứ là quý vị đã có được một đời sống an vui rồi vậy mà mình không làm được cái giặt mắt bắt lỗi bắt phải rồi cái lời qua tiếng lại soi bói nói xấu đi ra ngoài đường cái nói xấu con dâu mình cái con dâu của mình nó đi đến đầu trên sấm dưới nó cũng nói xấu mình vì lẽ đó mà mẹ chồng với nàng dâu cứ gây gỗ tối ngày làm cho gia đình lục đục mà không có lục hòa quyết định lục hòa không có mà nó lục đục hoài rồi khi con chia sẻ điều đó cái cậu mới nói để con về làm thử thôi chứ nó cứ quậy con hoài nó làm cho con bị chướng ngại con phiền não với đứa con dâu đó dữ lắm mà thiệt khi cổ về cổ thực hiện đó quý vị chỉ cần mở rộng cái tấm lòng của mình ra thôi ngày tết đó, cổ mới à, nhà cổ à, hấp bánh tét để cúng ông bà để tặng cho bà con sớm gì vừa hấp xong cái đứa con dâu nó lén nha nó đứng ngay cái tủ thờ mà nó gọi điện thoại nó nói má má má nhà má chồng con có bánh tét ngon lắm hấp chín rồi vớt mới đem ra nóng hổi con ăn cắp ba đòn con bỏ trong cái bọc xốp đen con treo ở ngoài cái cổng rào nhà má chồng con má kêu ai đi ngang thấy cái bọc xốp đen là trong đó có bánh tét con ăn cắp con gửi về cho má bánh ngon dữ lắm cái cổ ở trong phòng của đi ra cũng nghe đứa con dâu nó xì xào xì xào của rình ngay cái cửa buồn cũng nghe rõ ràng cổ nó mày chết rồi bữa nay nè nghe tao mà ra ngoài tao bắt gặp được ba đòn bánh tét tao vô đây tao làm cho mày nhục nhã luôn nè nha tao trả thù cổ nói vậy xong cũng ngoe ngoảy của định đi ra bắt bắt gặp quả tang đem vật chứng vào rồi tao cho mày cãi đường nào đây nè thì cổ chưa đi ra ngoài cửa cổng nữa mới vừa đi đến cái cửa nhà trong thôi cái điện thoại của cổ reo lên cái cổ bắt máy của nó alo thì đứa con gái của cổ có chồng cách đó gần 10 căn nhà cái nó nói má ơi nhà má chồng con hấp bánh chưng ngon quá đi mới vừa hấp nóng hổi vớt ra con thấy ngon quá con ăn cắp mấy cái con để trong bọc xốp con treo ngoài cây xoài á má cà coi ai rảnh ra đi ngang lấy cái bọc bánh chưng nha má cái cổ nghe xong rồi cổ ừ xong rồi cái cổ suy nghĩ quý vị đứa con dâu của mình nó ăn cắp bánh tét nó gửi về cho má ruột nó mình giận mình tức mình muốn làm cho ra đẻ thì bây giờ đứa con gái ruột của mình nó cũng ăn cắp bánh trưng của má chồng nó nó gửi về cho mình tại sao mình vui mình mừng thì mình nghĩ đến chuyện đó cái cổ mới nói thôi thì mình làm cha làm mẹ tại sao mình không tạo cho con nó có được một cơ duyên để nó hiếu thảo với cha mẹ nó Hai dì cổ ra cổ bắt quả tan mấy đòn bánh tét cổ vô cổ làm một trận Thì giữa mẹ chồng với nàng dâu xem như tình nghĩa đoạn tuyệt hết rồi Mít lòng rồi Nhưng mà cổ không làm như vậy Cổ thông cảm, cổ suy nghĩ Con gái của cổ cũng ăn cắp Đánh chân của má chồng nó gửi về cho mình đó là sao Cái cổ quay trở vô cái con Cổ mới nói con à Bánh tét nhà mình mới vớt xong rồi đó con Con lấy vài đòn con gửi qua má ruột của con Con nói má biếu tặng má con ăn lấy thảo tự nhiên đứa con dâu của cổ nó nhìn cổ lâm lâm ý nó nói bữa nay má tôi bị là làm như là có phật bồ tát nào nhập má tôi mà má tôi đối xử tốt như vậy hồi nào giờ bao giờ bà đối xử tốt vậy nha nó nhìn mà nó ngạc nhiên cái nó dạ dạ xong rồi cái qua ngày sáng hôm sau cổ đi chùa nó thấy cổ mặc bộ đồ tu đi ra cái nó nói má ơi má ăn gì ăn điểm tâm sáng chưa má cái cổ nói chưa cái cổ cái nó nói má muốn đến chùa ăn hay là má muốn ăn ở nhà cái cổ nói thì sao cũng được cái vậy thôi má chờ con chút được không con nấu hủ tiếu chay cho má ăn nha nó vô nó nấu một tô hủ tiếu chay nó bưng ra bưng ra cái cổ ngồi cô ăn cổ nói sư cô ơi bữa nay con ăn một tô hủ tiếu chay giống như ăn đám dỗ vậy đó nó ngon quá sức ngon luôn vậy đó tại sao vậy quý vị ngoài cái hương vị của thức ăn ra cổ còn tiếp nhận hương vị của từng người cho nên cổ cảm thấy ngon cổ vui á cổ cảm thấy ngon và đứa con dâu đó nó đã gửi gắm tình cảm của nó vào trong đó cho nên dù một tô hủ tiếu chay đơn giản mà cổ ăn rất ngon quý vị từ đó mà cổ rút ra được cái kinh nghiệm cái cổ nói phật dạy đúng lắm sư cô ơi mình sống từ bi hỷ xã thì cuộc đời này không có dông phụ mình đâu nhân nào quả nấy không sai mình tốt với người ta người ta tốt với mình nè à. mình đối xử với người ta như thế nào thì mình sẽ được cái quả báo y hệt như vậy Cổ sắp viết một lời đó rồi Cái từ đó về sau cổ đi chùa Đứa con dâu nó chở cổ đi chiều Nó chở cổ về Bây giờ cổ sống hạnh phúc lắm thế cậu nói con bây giờ mới cảm nhận được cái niềm vui trong lúc tuổi xế chiều dù rằng hân có bệnh tật nha mà cậu an lạc lắm bởi vì cậu được đi đến đạo tràng nghe học Phật Pháp Tin hiểu sâu sắc về nhân quả Và chính mình làm chủ cuộc đời mình Khổ hay vui do mình gieo trồng cái nhân đó quý vị ơi Nên nhớ trồng dưa được dưa Trồng đậu được đậu Gieo nhân nào gặt hái quả báo đó phàm làm việc gì ta cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó hãy gieo trồng cái nhân tốt lành để đời sống hiện tại và tương lai chúng ta trải nghiệm được niềm an vui hạnh phúc thật sự nha quý vị và trong lúc tuổi xế chiều này quý vị hãy tìm vui trong sự nghe học Phật Pháp Có đạo tràng là đi tới bến luôn dù cho mưa gió lạnh nóng gì cũng đi không gì hoàn cảnh môi trường mà nó làm chướng ngại mình nói thiệt với quý phật tử nha con đi đến chùa trí đức này con đi lòng vòng lòng vòng xa lắm đó <laughs> quý phật tử mà con thấy các cụ già mà giàu tới trong đây là con xin tán dương tinh thần của các vị bằng một tràng pháo tay và dạ, chút xíu nữa xin gửi tặng quý vị mỗi người một món quà nhỏ để khích lệ tinh thần quý vị chứ thật sự đi vào đây đường rất xa quý vị ơi lần đầu tiên tức là lần rồi kỳ rồi đó tụi con huynh đệ tụi con biết là cái ngôi chùa mới cho nên đi rất là sớm nha chưa đầy 6 giờ đi đi mà nó dẫn vô trong đường nhỏ mình đi xe hơi dẫn vô cái đường à, đường đâm nhỏ đó đường ngoằn ngoèo mà nhỏ xe không đam xe mình vô đâu có được đâu cái phải vòng trở ra khi vòng trở ra cái nó dẫn qua con đường khác còn hai tiếng mấy đồng hồ nữa mới tới cái chạy cái nó dẫn vô cái đường nhỏ tiếp tục nữa cái quẹo trở ra cái nó dẫn qua cái đường khác một tiếng mấy đồng hồ nữa tới mà đi đến chùa trí đức không kỳ rồi đó quý phật tử chờ đợi chín giờ mấy mới tới là đi hết 3 tiếng 3 tiếng mấy đồng hồ mới tới đây mà từ ở bên cao lãnh qua bên đây mà anh dẫn vòng vòng như vậy đó rồi hồi nãy cũng vậy tụi con nói là bây giờ nhất định nha chọn à, thì rồi là mình đi đường à, cầu cao lãnh giờ mình không đi đường cầu cao lãnh mình đổi hướng mỹ thuận cái đổi hướng mỹ thuận cái gọi điện cô tâm nhã cái cô tâm nhã nói à, đón đi vào đường nha mân qua chùa thiên họ thì tụi con biết rồi tại vì chùa thiên họ mình giảng hàng tháng mấy năm rồi thì mình biết rồi cái nói đến chợ hòa uh, đến chợ ờ, hòa tân cái đến chợ hòa tân là có phật tử đón mà con thấy hồi nãy chú với cô chạy bay bay bay tụi con chạy chạy xe hơi mà chạy theo nha thật là xa chứ không phải gần đâu mà trời nắng vậy mà quý phật tử vẫn đi đón rước để dẫn đường cho chúng con thì con thấy tinh thần tu học của quý phật tử khá cao và chúng ta lấy cái việc tu học Phật Pháp đó làm niềm vui trong tuổi xế chiều thì sẽ đem lại sự lợi ích vô ngần cho quý vị ở nhà đổi duyên xúc cảnh ví dụ ở nhà một ngày đi quý vị cũng niệm phật được nhưng mà niệm được bao nhiêu câu mới vừa ngồi cầm sau chuỗi trên tay nam mô di đà phật má ơi trời nắng rồi phơi củi mình con đi má có không quý vị có không cái nam mô di đà phật nam mô di đà phật má ơi má rảnh rỗi má lặt giùm con cái giờ rổ rau đó con làm không kịp má rồi cái nam mô di đà phật ba ba hình như là cái nóc nhà của mình á, nó bị lủng chuột nó bị quậy phá làm ổ trên đó ba làm bơm ba leo lên để ba lập lại cái nhà soi lại cái nhà có nó bị gì đó ngồi không có yên đâu quý phật tử mà mình tạo cho mình có được một cái cơ duyên mượn cảnh để nhiếp tâm bà hòa thượng bủ huệ có một bài thơ cảnh duyên tâm hòa thượng nói như sau từ xưa tâm cảnh tương quan cảnh mà dao động tâm an mấy người Muốn tâm giảm bớt duyên đời Cảnh mà yên tịnh dễ dời bản tâm Cho nên quý Phật tử đi đến đạo tràng Gần gũi thiện tri thức vào đây có khóa tu có thời khóa đàng hoàng giờ nào học giờ nào tu giờ nào ăn giờ nào nghỉ để chúng ta y theo cái chương trình tu học đó để mình tu một ngày miên mật an lạc phải không quý vị đừng có bỏ qua các đạo tràng nha tham dự các đạo tràng giả lại nghe học Phật pháp đem lại sự hiểu biết đúng đắn cho mọi chúng ta nghe học Phật pháp tăng trưởng lòng tin cho mỗi người và giúp cho chúng ta hiểu thấu về nhân về quả để rồi mỗi người làm chủ cuộc đời mình và nhờ nghe học chánh pháp đó mà trong cảnh nghèo ta không có khổ quý vị ngày xưa mình không hiểu biết phật pháp nha có ăn có mặc rồi vẫn đau khổ phiền não dài dài à bởi vì thấy đầu trên sấm dưới người ta cất nhà người ta lòng ăn phát đạt cái mình thấy mình sốn quý vị thấy khó chịu bởi vì cái lòng ganh tị nhưng mà bây giờ tin hiểu về Phật pháp rồi thấy người ta thành tựu cái chúng ta tùy hỷ vui theo sự thành công thành đạt của người không có ganh tị không có tật đố gì ta biết phước ai nấy hưởng mình không có gieo trồng cái phước mà mình muốn có được phước thì làm sao có được cho nên quý phật tử cần nên lưu ý với đời sống của người cư sĩ tại gia đủ duyên tiếp cận được tam bảo nghe học phật pháp tin hiểu về nhân quả thì quý phật tử nắm vững ba điều để thực hiện ta gọi là tu đó nha mọi hoàn cảnh không làm bất thiện giàu khó khăn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rằng xưa nay chỉ ba điều thôi nha quý vị ba điều đó quý vị thực hiện gọi là tu tu cái gì đây tu là sửa là chuyển hóa sửa đổi những nghiệp xấu ác của thân của khẩu của ý chuyển hóa ba nghiệp xấu ác của thân đó là sát đạo dâm không sát sanh không trộm cướp không gian dâm mà chẳng những không sát sanh không trộm cướp không gian dâm quý vị còn phóng sanh nè không sát sanh mà còn phóng sanh đó là lầm lầm đó nghe quý vị rồi không gian tham trộm cắp tài sản sở hữu của người ta mà còn biết bố thí cúng dường rồi không gian dâm ngoại tình mà chúng ta còn giữ hạnh thanh tịnh trai giới thanh tịnh tu bắt quan trai học hạnh xuất gia tuy một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ nhưng công đức vô lượng vô biên đó quý vị rồi lời nói của chúng ta không nói dối luôn nói lời chân thật không nói lời thiêu dệt mà luôn nói những lời giá trị lợi ích không nói những lời thị phi đâm thọc ly gián mà nói những lời nói đoàn kết hòa hợp không nói lời ác rủa xả mắng giết người mà nói những lời nói từ hòa đó là quý vị biết tu sửa về khẩu nghiệp rồi về tâm ý thì trong ba nghiệp thân khẩu ý thì ý nghiệp là cái quan trọng cho nên quý vị giữ tâm ý của mình thanh tịnh bằng phương cách niệm phật chuyển hóa phiền não tham sân và si không làm các điều bất thiện mà còn làm những cái việc thiện lành giữ tâm ý mình thanh tịnh đây là lời dạy của mười phương ba đời chư phật mà được tóm tắt trong bài kệ chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư phật giáo đó quý vị mà khi quý vị thực hành theo lời phật dạy ngăn chặn những điều sai trái tội lỗi không cho nó phát khởi từ nơi thân khẩu ý một việc ác nhỏ cũng không làm không nói một việc lành nhỏ cũng không bỏ qua một việc phước nhỏ cũng không không bỏ qua mà vẫn tích cực thực hiện thì quý vị đã thực hiện đúng theo lời Phật dạy rồi niềm vui luôn có mặt hạnh phúc luôn đón chào để rồi tất cả huynh đệ cùng nhau trải nghiệm được niềm an lạc thật sự giữa đời thường bởi vì ta gieo cái nhân tốt lành ta sẽ gặp cái quả tốt lành gieo hạt giống nào ta sẽ gặt hái quả báo đó quý vị giả lại khi nghe học thật Phật pháp đây hiểu được lời Phật dạy rồi thì có bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình không tham cầu nhiều cái quý vị có hạnh phúc phải không rồi khi chúng ta bằng lòng với đời sống hiện tại rồi gặp hoàn cảnh mà trái nghịch chướng duyên mà quý vị vẫn bình tĩnh sáng suốt vì tin hiểu do chúng ta gieo trồng cái nhân đời trước cho nên quả báo đời này mình phải gặt hái không đổ lỗi cho ai không hờn không oán không trách mà tự bản thân mình biết tùy duyên để vượt qua những nghịch cảnh đó và không tạo thêm nghiệp nhân xấu ác mới nữa ngày nào cũng được nghe học Phật pháp để tăng trưởng lòng tin tăng trưởng trí tuệ hiểu biết và có thời gian để thực tập công phu niệm Phật tụng kinh sám hối tọa thiền đó là những giây phút mà quý vị thanh tịnh tâm của mình thì quý vị trải nghiệm được niềm an lạc tịch tịnh nơi một cái nội tâm khi vắng bóng tham sân si phiền não vắng lặng thì không có hạnh phúc an lạc giải thoát nào bằng hết quý vị ơi có một số phật tử đi đến chùa hỏi gì chứ hỏi mấy chú tiểu chú tiểu chú tiểu cho cô biết đi ở trong chùa có cái gì vui mà mấy chú tiểu ở ngoài đời được cha được mẹ thương yêu chiều chuộng ăn cũng lo cho ăn ngủ cũng lo cho ngủ còn đi vô trong chùa thì đâu có được như vậy đâu phải thức khuya phải dậy sớm phải công phu phải công quả có cái gì vui mà bỏ hết đời sống thế tục mà vào chùa tu chi vậy Thế chú Tiểu ở chùa con mới trả lời câu hỏi của vị Phật tử nói Cô ơi vô chùa đi vui dữ lắm Sư ông con nói rằng niệm một câu A-di-đà ăn tới già không có hết cái cô phật tử cổ cười cổ nói vậy là cái vui được ở trong chùa là khỏi làm gì người ta cuốn sẵn cho mình ăn có phải vậy không quý vị không phải đâu nha đi vô chùa tu ngài biết liền đó quý vị không phải giống như quý phật tử nói ở trong chùa quý thầy quý cô sướng quá đâu có cần phải giải nắng dầm mưa gì ngồi ở trong chánh điện ngồi tụng kinh niệm phật mình vô đây mình ngồi mình tụng kinh niệm phật ngài rồi mình biết rồi đó có nhiều vị phật tử vô đây nói con nghĩ rằng quý thầy quý cô không có sướng chút nào chứ mà làm dâu thiên hạ luôn có đúng vậy không quý vị làm dâu thiên hạ nha tại sao con nói câu đó là bởi vì quý phật tử đi đến chùa biết rồi đó quý thầy hoặc là quý sư cô ngày cũng ăn có mấy bữa cao lắm là ba bữa nha có người có chùa giống như chùa con ăn ngày có hai bữa thôi buổi sáng với buổi trưa buổi chiều không ăn mà chiều quý cô cũng phải trộn hồ khiên xi măng khiên đá khiên gạch cũng làm đủ hết á còn cực khổ hơn hơn quý vị ở ngoài nữa mà đến giờ người ta ngủ ngon thì giờ đó mình phải nghe tiếng kẽn phải bật đầu ngồi dậy để công phu tại sao vậy tại vì mình chấp nhận phát tâm phát nguyện chấp nhận con đường tu học thì vô chùa phải thức khuya dậy sớm công phu công quả là vậy đó nhưng mà làm dâu thiên hạ là làm vừa lòng tất cả quý phật tử đây không phải là chuyện dễ dàng đâu thí dụ nha quý vị đi đến chùa mà thầy hớn hở quan hỷ đón tiếp phật tử mời phật tử vào ăn gì chưa ăn gì là nói ờ, ở dưới nhà bếp lấy lên hoặc các vị hành đường bưng cho các vị ăn ăn xong rồi vô trong đạo tràng tu nha thầy đang lúc đó rảnh rỗi thấy phật tử đến cái thầy niềm nở chào đón và mời quý phật tử dùng sáng uống nước gì đó rồi cái hồi nữa thầy luôn bu bận rộn cái phật tử nào đến thưa thầy con mới đến cái thầy gật đầu a di đà phật rồi thầy luôn bu thầy lo làm công việc cái nói hồi nãy đó cái bà đó bà đến cái niềm nở à, đón tiếp niềm nở với cái bà đó chắc chắn bà đó có tiền mới coi trọng như vậy còn tôi không có tiền tôi đi đánh tôi đâu có cúng dường nhiều cho nên tôi hỏi không thèm trả lời làm dâu thiên hạ luôn quý vị con mong sao quý phật tử chúng ta thông cảm hiểu thấu quý thầy quý cô ở trong chùa không có sung sướng giống như quý vị nghĩ đâu ăn cơm chùa phải quét lá đa quý vị làm sải ở chùa đó thì cũng phải làm cái công việc của mình đi vào đây là phải tu phải học phải phụng sự chúng sanh phải phụng sự tam bảo phục vụ chúng sanh thôi mà không có tính kể công những cái đó đâu quý vị đó là niềm vui là hạnh phúc là cái hoài bảo của người xuất gia đem cái thân mình để phục vụ chúng sanh làm được việc gì lợi ích chúng sanh là quan hỷ rồi Điều này không phải là kể lễ Nhưng mà con muốn cho quý Phật tử biết rõ được điều đó Để rồi chúng ta suy gẫm coi Vậy thì nếu vào chùa tu phải công phu, công quả, phải cực khổ Phải phải làm tất cả mọi việc Nhẫn được những điều khó nhẫn Làm được những việc khó làm Vậy thì quý thầy, quý cô vô chùa tu để được cái gì vậy? Cái gì vậy quý vị? Đó là cái sự tịch tịnh vắng lặng Ở nội tâm khi chúng ta có được những giây phút ngồi an trú trong câu hồng danh a di đà phật an trú trong một đèn một thiền quán ngồi đó tụng một bài kinh để thẩm thấu được lời Phật dạy không có hạnh phúc nào bằng hết quý vị ơi cho nên con thường nói được đủ duyên bước chân vào nơi cửa Phật hai tay cầm dở lật quyển kinh căn lành sư đã phát sinh hãy nên cố gắng thường tinh tấn ngoài thật ra đó quý phật tử khi chúng ta bước vào con đường tu học Phật Pháp rồi Quý vị tham dự khóa tu một ngày an lạc Hay là tham dự khóa tu niệm Phật một ngày Quý vị biết sáng đến đây là miên mật luôn phải không Tụng kinh nè, niệm Phật nè, nghe Pháp nè, sám hối nè, đi kinh hành nè Xong ngày về có người nói tôi tu một ngày ở chùa về tôi quải muốn chết luôn vậy đó tôi làm việc ở ngoài đồng 8 tiếng đồng hồ 10 tiếng đồng hồ có khi 12 tiếng đồng hồ về tôi khỏe ra mà tôi vô chùa tôi chỉ ngồi niệm Phật lại Phật cũng xong mà tôi về tới nhà là tôi quải hết trơn à không biết quý Phật tử có quải kiểu đó không có không quý vị không mà chúng ta có được niềm vui trong sự nghe học chánh pháp và tu tập thấy không vậy thì quý Phật tử ở với cái tuổi xế chiều này con mong sao quý vị lấy việc học hỏi chánh pháp và việc niệm phật lấy đó làm niềm vui được không quý vị được cho con thêm cái nữa nha cái niềm vui của tệ, tuổi xế chiều ngoài cái việc nghe học chánh pháp ngoài cái việc niệm phật ra co cho con thêm cái nữa không biết quý vị làm được không làm phước làm phước đem lại cái lợi ích cho tha nhân phục vụ làm lợi ích cho tha nhân lấy đó làm niềm vui cho chính mình trong lúc tuổi xế chiều được không quý vị được nha nơi nào nơi nào chúng sanh cần ta đến đạo pháp cần ta đi quý vị không quản ngại gì hết đem cái thân của mình nếu có tiền có bạc thì phục, phục vụ ủng hộ trợ duyên giúp đỡ còn nếu không tiền không bạc đem thân của mình ra làm công quả để phục vụ cho chúng sanh làm lợi ích cho tam bảo thì tạo cái phước đó khi mà quý vị làm phước quý vị đã có được niềm vui rồi tại vì hôm nay tôi sống một ngày có giá trị có ý nghĩa tôi đã giúp ích cho mọi người tôi cảm thấy tôi vui lắm cũng như hôm nay quý phật tử đi đến đạo tràng làm một gì gì đó tu học một ngày đã vui rồi làm được một việc lợi ích cho tha nhân thì quý vị vui hơn nữa thì lấy cái việc tu phước làm phước tu tạo những công đức và phước đức đó làm niềm vui trong lúc tuổi xế chiều quý vị sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc thật sự trong sự tu học chánh pháp cho nên nói rằng hạnh phúc nhất trên cuộc đời này không phải tiền muôn bạc bể không phải danh vọng địa vị không phải sự nghiệp cao sang mà hạnh phúc trên cuộc đời này đó là sự tu học chánh pháp đó quý vị ơi đức phật đã từng dạy cái khổ của con lạc đà chở nặng trải qua bãi sa mạc quan vu cái khổ của ba đường địa ngục ngạ quỷ xuất sanh chưa gọi là khổ vô minh không biết lối đi mới là khổ nhất xin cho con mượn lời phật dạy trong kinh pháp cú trên để nói khác hơn nếu Đức Phật nói khổ nhất là vô minh không biết lối đi Xin cho con mượn lời Phật dạy đó mà đổi thành vui nhất trên cuộc đời này hạnh phúc nhất trên cuộc đời này đó là chúng ta có đủ duyên nghe học chánh pháp để sáng suốt nhận biết rõ đường đi của mình đúng không quý vị bây giờ mình đã sáng suốt nhận định rõ con đường của mình đi rồi dạch ra một cái con đường đúng đắn để đi và nuôi dưỡng cái lý tưởng để thực hiện cuộc suốt cuộc hành trình đó dù gian nan khó khổ không màng là quý vị hiện tại đời này quý vị đã gieo trồng được cái nhân cái nhân đó gọi là cái nhân giải thoát đó quý vị sống mà chúng ta không tham muốn danh danh vọng địa vị ở đời sống mà luôn luôn lúc nào cũng tích cực để phục vụ cho tha nhân làm lợi ích cho cuộc đời sống mà ở nơi nào quý vị cũng ban tặng niềm vui hạnh phúc cho mọi người thì sống một ngày vẫn có giá trị hơn là kiếp sống trăm năm cho nên con từng nói Nhiều lắm trăm năm một kiếp người Ai rồi cũng phải sẽ đi thôi Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa Để buổi xuôi tai miệng mỉm cười Và cái một cái nghệ thuật sống Để giúp cho quý vị sống vui, sống khỏe Và có thể nói Sống hạnh phúc an lạc Trong cái lúc tuổi xế chiều, tuổi già Đó là sống không giận, không hờn, không oán trách không giận không hờn không hờn không trách gì hết đừng bắt lỗi bắt phải hờn trách không ai làm dựa lòng mình đâu quý vị mà bắt người ta bắt hoàn cảnh bắt con người chiều theo ý mình rồi buồn rồi giận rồi hờn rồi trách hoài bản thân mình làm khổ mình trước còn làm cho cái không khí gia đình mình âm trì địa ngục nữa thôi đi quý vị sống không giận không hờn không oán trách sống mỉm cười với thử thách trong gai sống vươn lên cho kịp với ngày mai sống chan hòa giữa muôn loài đồng cảm Sống là động nhưng lòng luôn bất động Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương Sống ăn vui danh lợi mãi xem thường Sống bất biến giữa dòng đời vạn biến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 và để kết thúc buổi phát thoại chiều hôm nay tại đạo tràng chùa Trí Đức Con kính gửi lời khuyên đến với các vị cao niên với tuổi xế chiều này Thời gian còn lại ở cõi ta bà này không còn bao lâu nữa Quý vị hãy gấp rút chuẩn bị hành trang tư lương Bằng sự nghe học chánh pháp để phát triển trí tuệ tăng trưởng lòng tin và bằng sự tinh tấn siêng năng niệm phật để có đủ hành trang tư lương cho một chuyến đi về cũng như xin gửi lời đến với các vị tuổi trung niên thanh niên thiếu niên chưa phải là cao niên chưa phải là cái tuổi xế chiều mà cái tuổi của mình có người nói tôi còn trẻ mà giống như bình minh mới trở dậy chứ chưa phải là xế chiều thì quý vị nên nhớ mỗi một buổi sáng ban mai bình minh trở dậy thì mới đó rồi bây giờ hoàng hôn rồi đó quý vị thấy không chờ về chiều rồi rồi chúng ta nghĩ thì sao cái lần lượt thời gian năm tháng trôi qua đâu phải mình trẻ mãi trẻ mãi không già đâu mà hết hết tuổi thanh xuân đừng nghĩ đến hồi đầu bạc và mỗi cái mọc lặng của mặt trời mỗi cái bình minh và cái hoàng hôn sự vận hành của vũ trụ đó chúng ta đừng nghĩ rằng nó theo cái quy luật tuần hoàn của vũ trụ nó không có liên quan gì đến kiếp người cả có đó nghe quý vị chính sự mọc lặn của mặt trời chính sự cái tích tắc của đồng hồ đó nó đều liên quan đến sự hiện hành và tiêu tán của kiếp người chính dòng thời gian đó nó đã đưa chúng ta từ trẻ đến già từ già đến chết quý vị ơi nên nhớ như thế để rồi chúng ta đừng lãng phí thời gian Đừng lãng phí một kiếp người Hơi thở còn ra vô Nhịp tim còn lên xuống Chúng ta sống tích cực phụng sự Sống biết tu học Phật Pháp Biết dứt các điều ác Biết làm các việc lành Biết tăng trưởng đạo đức và trí tuệ Để mỗi ngày cuộc sống của mình Được thăng hoa trên nền tảng tâm linh Và niềm an lạc hạnh phúc thật sự cho chính mình Lấy đó làm chánh nhân Để Ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này chúng ta nương vào cái nhân hạnh tốt lành đó mà giúp cho quý vị thăng hoa trên con đường giải thoát giác ngộ cầu nguyện mười phương chư Phật thùy từ gia hộ cho toàn thể quý Phật tử tính tâm được kiên cố đạo niệm được tinh chuyên tinh tấn niệm Phật tu tạo nhiều công đức phước lành để đời sống hiện tại có được niềm vui, hạnh phúc, an lạc, giải thoát và ngài nhắm mắt xuôi tay nhẹ nhàng tự tại ra đi được hội ngộ trùng phùng nơi Tây Phương lạc cảnh Nơi đây sống lâu kiếp kiếp đời đời Không già, không chết, không dời đi đâu Thân thanh tịnh, tâm không vướng mắc Mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan Cho hay người ở lạc bang Chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời luôn Và xin kính tặng quý Phật tử đây một bài thơ Đêm đêm niệm Phật ở hiên nhà mắt hướng trời tay dạ xót xa Di Đà từ phụ luôn mong đợi Trong đàn con trẻ tận phương xa Bấy lâu phiêu bạc nơi đất khách Trở bước hồi hương nhớ đến cha Tai vàng xin nguyện hương tiếp dẫn Dắt dìu con trẻ đáo hương gia Quý vị ơi Đời người như một giấc mơ vậy đó quý vị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 Amém. Uhum.